Xin chào các bạn đã theo dõi kênh video của xe điện motor điện Kênh video hàng đầu về phụ tùng xe điện, xe ba bánh, xe bốn bánh, máy xăng, máy điện Chắc hẳn là các bạn đã quá quen với việc à, chế xe bằng trục khô cát rồi à, Và trong số đó thì à, không ít người đã từng à, sử dụng cái này và đã có một số cái phàn nàn đó là cái nhược điểm của trục khô cát đấy chính là nó bị rê bánh khi vào cua đấy là một cái nhược điểm mà à, khi các bạn đi trên đường bê tông trên đường nhựa thì à, thực sự nó không phải là một giải pháp và nếu như các bạn sử dụng động cơ yếu thì nó sẽ làm nó sẽ ghi động cơ lại rất là nóng động cơ và có những con động cơ yếu là không chạy nổi à, bởi vì nó sẽ có hiện tượng là trượt bánh một bánh thì à, bị rê còn một bánh quay khi các bạn vào cua à, động cơ rất là nóng à, cái trục cô cát này thì nhiều khi là khách hàng à, cũng chưa hình dung ra hết được ừ, khi mua nó ờ, nó chỉ sử dụng à, đối với cái việc các bạn đi trên những cái đường đất trơn trượt trên nền cỏ hay trên bờ cát hay là đường lầy trục visa nó sẽ bị yếu khi mà một bánh trượt và một bánh sẽ không bám được đường nữa đấy là cái nhược điểm của visa thì đối với những cái dòng ô tô cao cấp ý, thì nó có khóa visa thì tất nhiên là đồ chơi ờ, như chúng ta đang làm xe đây thì không có những cái ờ, cấu hình cao như vậy chỉ có vi sai và không vi sai thôi à, thì chính như vậy để khắc phục cái nhược điểm của cái trục go cát mà À, không có vi sai thì hôm nay mình à, xin giới thiệu đến cho các bạn một cái bộ trục GoCat có sử dụng vi sai xích đấy có vi sai xích các bạn nhé và đây chính là cái bộ vi sai xích của nó đây chính là một bộ vi sai xích các bạn có thể xem đây đây chính là một bộ vi sai xích này đây là một bộ visa xích sử dụng xích xe máy à, bộ visa này thì nó có gối bi ở hai đầu cho nên là các bạn là không cần phải mua thêm hai gối nữa còn à, đối với các bạn có trục gô cát sẵn rồi ấy, thì trên cái trục gô cát này thì thường thường là nó sẽ đã có sẵn hai cái gối bi hai cái gối bi đây một gối này và bên này một gối bi nữa này đấy là các bạn đã có hai gối rồi à, việc à, các bạn tiếp theo là phải mua thêm một bộ đĩa thôi đây một đĩa và đây một đĩa à, thì à, có nhiều các bạn thắc mắc là tại sao không là một cái đĩa trên bộ visai thì mình à, giải thích cho các bạn như thế này khi các bạn à, phanh hai bên bánh ấy thì cái lực phanh nó sẽ chịu à, lực tác dụng trực tiếp phanh nó sẽ giữ trục xe lại và bánh giữ lại đấy nó như thế còn các bạn đặt cái vi sai các bạn đặt cái bộ phanh trên cái vi sai thì ờ, khi các bạn phanh toàn bộ cái bánh răng nó sẽ hãm vào cái trục và cái trục này nó sẽ ghi bánh lại vì vậy cái bộ răng vi sai nó rất là có hại và thậm chí nó có thể phá vỡ bánh răng vi sai cho nên là việc phanh trên vi sai là sai về mặt kỹ thuật và cũng có một số các bạn nữa làm gối bi ở trên trục mà không phải là gối bi ở trên vi sai thì mình cũng xin khẳng định luôn đấy là không đúng kỹ thuật tất nhiên các bạn vẫn có thể chạy được và cái quá trình chạy nó dài hay ngắn là cái quá trình chạy độ bền được lâu hay chóng đấy là do các bạn đi nhiều hay đi ít và tải nặng hay tải nhẹ mà thôi nhưng về mặt kỹ thuật thì nó hoàn toàn sai sai ở đây tại sao các bạn lại hiểu mình xin giải thích luôn cho các bạn là khi ta sử dụng xích hoặc là dây Cora thì nó không như truyền trục ca đăng truyền trục ca đăng là truyền moment xoắn không có lực kéo còn truyền xích và truyền dây Cora lúc nào nó cũng có một cái lực kéo lực kéo vuông góc với trục lục kéo vuông góc với trục bánh xe vì vậy là khi mình dùng xích thì cái lực tì lên lực kéo lên vi sai là có một lực nếu như các bạn đặt gối bi ở trên trục thì toàn bộ cái lực đấy nó sẽ truyền qua bộ bánh răng visa và nó truyền sang trục cho nên cái việc để gối trên trục là rất hại bánh răng vi sai còn các bạn đặt gối ở trên vi sai thì khi các bạn kéo một lực vuông góc các bạn kéo xích tức là kéo một lực vuông góc với trục thì toàn bộ lực đó sẽ được đỡ bởi hai vòng bi nó sẽ không có tác dụng gì đến cái bánh răng vi sai vì vậy là bánh răng design nó sẽ độ bền nó cao hơn tất nhiên khi các bạn sử dụng như thế kia thì các bạn sẽ không phát hiện ra được mà khi nó độ bền nó kém đi thôi đấy cho nên là nhiều các bạn vẫn sử dụng bình thường nhưng độ bền nó sẽ thấp và nó không đúng kỹ thuật nếu như bạn nào đã bung bánh răng vi sai ra rồi thì các bạn biết cái bánh răng vi sai ở trong nó có không hề có vòng bi nó không có vòng bi đỡ ở bên trong đâu các bạn ạ đấy cho nên các bạn sai lầm vòng bi răng vi sai ở trong nó không có vòng bi nó chỉ đỡ bằng bằng à, cái bạc thôi vì vậy là khi các bạn à, gối cái à, gối bi lên à, hai cái đầu trục các bạn không gối lên vi sai thì toàn bộ cái bốn cái bánh răng vi sai ở trong nó sẽ bị chịu lực của cái à, lực kéo của cái bộ xích cái này thì các bạn nếu như nghe không hiểu thì các bạn có thể nghe thêm vài lần là các bạn sẽ hiểu ý của mình nói thôi Đấy. cho nên tại sao các bạn bung những cái bộ răng vi sai ở trên ô tô hay chính cái bộ vi sai mình đang review cho các bạn coi này thì vòng bi nó lúc nào cũng đỡ ở trên đầu của bánh răng vi sai thì à, cũng có một số cơ sở sản xuất xe ba bánh ấy, thì người ta lại đỡ cái vòng bi ở trên vi sai thì à, như mình giải thích rồi đấy cái quá trình sử dụng là nó không ảnh hưởng về về trước mắt nhưng về lâu dài nó không đúng về mặt kỹ thuật ừ, đấy nó là như vậy còn à, quay lại cái chủ đề của bộ này thì hôm nay mình chỉ là giới thiệu cho các bạn thôi về cái bộ sản phẩm này bộ sản phẩm này thì à, lúc nào cũng có sẵn hàng đấy à, nó đi kèm thêm à, một số cái mặt bích như thế này à, không phải là đi kèm theo mà nó có ba sự lựa chọn thì ở trên à, thị trường hiện nay thì các cái mẫu la răng dành cho xe go-kart hay là thông thường các bạn độ chế thì thường là nó có ba loại bốn loại đấy loại ba ốc ba ốc này thì có loại dành cho cái vành 5 inch thì nó nhỏ hơn đấy nhưng mà cái loại đó thì à, Ờ, mình không bán bánh nam minh vì bánh nam minh nó bé quá này mình cũng không bán cái đấy ít khách người dùng bánh nam minh thì đường kính của nó khoảng 30 nó bé tí tí thì nó không đẹp lắm đấy thì mình thường bên mình chỉ bán từ bánh 6 inch lên thôi thì nó có loại 3 ốc này tiếp theo là cái loại 4 ốc thì nó có hai loại 4 ốc thì có loại à, chéo 11 vuông 8 tức là đo ốc này sang ốc kia đây các bạn đo từ tim này qua tim này là 8 cm từ tim này qua tim này là 11 cm đấy đây là một loại và loại thứ hai nữa là loại này hãy đo từ tim này qua tim này là 10 và từ đây à đo từ tim này qua tim này là 7 cm và đo chéo này là 11 cm à đo chéo là 10 cm đấy còn cái loại này là loại ba ốc ba ốc này là dành cho vành 6 vành 5 thì nó nhỏ hơn vành 5 bên mình cũng có đấy thì từ cái tim này qua tim này nó đâu khoảng à, bảy mấy gì đấy mình không đo nhưng mà nó tiêu chuẩn rồi cho nên các bạn cứ yên tâm nếu đã ba ốc mà từ vành 6 trở lên thì là cái mayer này đều vừa hết còn nếu mà vành 5 thì loại nhỏ hơn các bạn à, đặt hàng thì lưu ý cho mình cái đấy và cái bộ này thì à, cũng được trang bị một bộ phanh phanh dầu phanh dầu này là phanh dầu cho hai bánh nhé đây phanh dầu này là phanh dầu cho hai bánh này một chân này các bạn có thể sử dụng tay thắng cũng được nhưng đây là bộ sử dụng chân thắng Cầu thì có các loại à, dài từ 1m05 Dài từ 1m05 trở xuống Có nghĩa là 1m05 còn lại ngắn bao nhiêu thì các bạn yêu cầu là đều có hết Các bạn thích ngắn bao nhiêu cũng có à, Mọi cái à, thông tin về đặt hàng thì các bạn liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình sau đây ờ, mình sẽ thử ờ, lăn cho các bạn xem cái bộ visa nó sẽ hoạt động hai cái bánh độc lập như thế nào và cái bộ này mà để gắn lên khung thì cũng không có gì là khó cả các bạn chỉ cố định hai cái đầu à, gối bi ở ngoài sau đó các bạn gióng đường cho nó thẳng và cố định hai cái gối bi ở trên vi sai xích nữa là xong thì thường thường là các bạn làm là xe thì nó sẽ có một cái dàn để cho các bạn à, làm giảm sóc và đấy thì đây à, các bạn làm luôn trên cái dàn gá đấy thì là sẽ có một cái bộ visa như vậy và các bạn sẽ có một bộ cầu go-kart vi sai xích luôn các bạn thấy có hot không